Hôm nay à, chúng tôi à, hân hạnh à, được giới thiệu đến quý vị bài Văn Khấn Nhân Tết ông Công ông Táo Văn Khấn bốn chữ Cho mọi người mục đích là dễ khấn, dễ hiểu và dễ thuộc lòng Nên thuộc lòng cái bài này Mà thôi mục đích cũng là để quý vị và truyền đến cho nhiều người thì chúng tôi nhắc lại để quý vị trước khi đi vào đọc cái văn khấn văn ông Tết ông Công ông Táo này Thứ nhất là chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái ngày 23 tháng Chạp. Không phải bắt đầu ừ, từ thổ công, thổ địa và thổ kỳ biến thành là một bà hai ông mà chúng ta bắt đầu từ thời kỳ thành tựu vị đại của vấn đề tìm ra lửa. Quý vị biết rằng là tìm ra lửa là một sự thành tựu vĩ đại chúng ta mới bước qua được đồ đá và đi vào đồ kim khí rèn luyện. Tự nhiên thời đại đồ đồng quan trọng tôi nói nhắc với mọi người là nếu không có tìm ra lửa nhân loại cũng bước vào thời đồ đồng và nhất là người Việt Nam phải biết rằng là thời văn minh trọng đạo thời văn minh trọng đồng đó là thời của thiên hoàng địa hoàng và và và, và nhân hoàng thì người sau này người ta cụ thể hóa những nhân vật đấy bằng à, nhân vật táo công bằng con người cụ thể và mình hay thường thường người Việt hay cho rằng nó đầu thai lại thác sinh lại vào những nhân vật như vậy có tên của họ có ngày tháng sinh ra nhưng mà nói về lửa là chúng ta phải nhớ rằng như vậy thứ hai là hôm năm nay mà chúng tôi nói nhiều cái video về ngày ông công ông táo là bởi xưa đến nay ngay cả bây giờ thôi chúng tôi đang nói những cái video này thì trên tất cả các cái báo vẫn cho rằng là cũng tông cáo là nên trước 12 giờ và 2 12 giờ trưa đó là sai chúng tôi xin nhắc lại đó là sai là bởi người ta không đọc được cái bản văn cổ bản văn cổ nói về táo công đó là có bản táo vương chân kinh chúng tôi có trong tay bản tảo vương chân kinh Đấy, thứ hai nữa là chị em ngày bắt đầu từ cúng ông công ông táo tết ông công táo từ chúng ta có thể cúng được tết ông công ông táo là ngày 23 tháng chạp nhưng mà cũng được từ lúc nào thì chúng ta còn nói là cũng được từ sau rằm và quan trọng nhất là quý vị phải nhớ và truyền cho nhiều người nhớ làm sao mà sang năm không có một người Việt nào con cũng sai cả sai cái gì đó là chúng ta tiền ông công ông táo mà không còn đón ông công ông táo đón ông công táo đúng ngày 30 và cái quan trọng là văn khấn lễ phẩm thì chúng tôi nói rồi bây giờ mời quý vị à, nghe tiếng chuông là chúng tôi sẽ đọc cái văn khấn này quý vị à, trước cái khấn là tôi nói thêm là chúng ta làm sao mà trước lúc khấn bất cứ khấn cái gì cũng đều đọc cái câu là ngượng nguyện Việt Nam vàn cổ anh linh Đấy, hồn thiêng sông núi tiên hiền liệt thánh à, tôn thần chứng giám có chung như vậy mời quý vị nghe là chúng ta sẽ đọc Ngượng nguyện Việt Nam Vàng cổ an linh Hồn thiêng sông núi Tiên hiền liệt thánh Tôn thần chứng giám người vải một vải Hôm nay ngày lần 23 tháng chạp Nhằm năm kỵ hợi Thường Hà Đồng Gia Được án hương dân Thành tâm cảnh cáo Phọng theo lề cũ, Ngài là vị chủ, ngụ từ linh thần, soi xét lòng trần, cảm lời kính thỉnh. Bản gia thổ công, ngụ phương long mạch ngụ thổ tôn thần, đông trù tư mệnh cựu linh nguyên vương, táo phụ thần quân, gia đường hương hòa, lịch đại tiên linh, giáng lâm trước án thù hưởng lễ vật chúng con hôm nay trong tiết cuối năm thành tâm soạn sửa hương hoa võng vật xem hài ảo mạo kính dân chư vị tôn thần tiên linh nén hương thơm này thành tâm kính bái đông trù tư mạnh tạo phụ thần quân gia ân chăm trước ban lộc ban phước phù hộ toàn gia trai gái trẻ già an ninh khang thải âm phù gia nội các bảo bình an phú quý thọ khang vần khí hanh thông vạn điều như ý Xin nguyện ban ơn gia đình dòng họ thế hệ tương lai nó ấm thanh bình mọi điều thành tựu chúng con xin nguyện nỗ lực tâm thần thực hành điều thiện học hiệu học thương chung tay góp sức nguyện giúp cho người bớt khổ thêm vui trước án hương dân dạy tấm lòng thành nguyện xin chứng giám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 thì lúc này là có phần ờ, chúng con xin nguyện nỗ lực tâm thần thực hành điều thiện học hiểu học thương chúng ta gặp sức nguyện giúp cho người bật khổ thêm vui ừ, bài khấn đầy đủ và bốn chữ dễ dễ khấn dễ thuộc à, xin quý vị ờ, <coughs> nếu có tâm thiền lòng thiền muốn chia sẻ điều hay điều đẹp thì quý vị nghe được uh, số tút này điều chia sẻ của chúng tôi ờ, xin quý vị ờ, chia sẻ nhiều đến cho mọi người và ai mà chia sẻ thì quý vị ủng hộ bằng cách là phải bấm vào cái đăng ký và subscribe và chúng mà khi bấm vào đăng ký là có ba tiếng cái chuông thì quý vị nhấn vào cái cái chuông là ờ, cái phần mà có trên cái chuông cái chuông này thì có hai cái màn hai bên này đấy như vậy à, xin chào quý vị